Pedro, de apellido. Mendoza. Moín de Yu. Bishimia taiga tuñe. Tanto que. Va oye honde. Año que tiene, va bala. ¿Eco ahí? No, no, a mí. ¿Qué es socio de trabajo? ¿De socio de trabajo? Ah, oca, ¿dónde ah. es ella? ¿Peca ura? O sea, que oca. ¿Cae loca ura? Ah. ¿Había honde? Va a ir, ¿no? Motor, ya, ¿eh? ¿Qué cosa? Başına aşağı hiç öyle. Dene ne kadar işe? Bari dene kadar. Hem bari koşuyor. Cici ara bir. Ba koşuyor. Ne cici ara? No. Chỉ sau chuyện trả họ là đại trả họ về sẽ không bao nhiêu đang nghe tiếng vọng quá nhỉ. Bởi tôi sẵn được cái gì hay sao vậy? nên một tí nhá cái là cháu này về làm được rồi bây giờ tôi vào đến đây vậy. Tạo rồi đấy, hay là mà lâu chưa giờ vào. Y congancho, sea socio y tal. ¿De socio y tal? ¿En Chasiria no hay de socio en Baba llevo mando, pues yo, eh?